Khi đến gần, da trắng vẫn chưa đủ, phải mịn màng nữa. Lân khử mùi trắng da Nivea mới không chỉ khử mùi, làm trắng da, mà còn đem lại cảm giác thật mịn màng. Lân khử mùi trắng da Nivea mới, trắng và mịn màng.